Chào tất cả anh em đang xem kênh của Tấn Phạm CVB à, ờ, Hôm nay Tấn muốn ờ, chia sẻ tới anh em một cái đồ chơi mà rất nhiều anh em chưa biết đến à, Đối với một cái sân bãi mà anh em đi chơi Anh em muốn chiến thắng được trong sân bãi của người ta Quân vị bát đĩa là của người ta Thì anh em làm theo cách nào Thì hôm nay Tấn sẽ chia sẻ cho anh em một cái bí quyết Ví dụ sân bãi nhà người ta Anh em nhìn thấy cái bộ bát đĩa này đó anh em thấy cái bát bát sứ cũng được không cần phải bát nhựa nhé bát sứ cũng được bát gì cũng được anh em chỉ cần chụp hình ảnh lại hoặc là đi mua cái mẫu mã đó gửi lên cho Tấn cơ sở của Tấn thì anh em biết rồi ở Hà Nội và Sài Gòn đều có anh em chỉ cần bấm vào Zalo kết bạn và gửi hình ảnh qua anh em đặt hàng đặt bảo anh ơi làm cho em cái loại bát như thế này thì cái đường này là đường đánh như thế nào đây là một cái bát camera và đây là một bát thường hai cái bát này nó giống nhau tuyệt đối về độ nặng nhẹ thì bát nhà người ta người ta đang chơi là bát như này mình sẽ làm một cái bát giống như thế này và lắp camera ở bên trong anh em chỉ với một thao tác là gắn vào gắn vào áo và đổi ra thôi khi anh em đến lấy bát đĩa nhà người ta là anh em đổi ra thôi là vào anh em không cần phải sóc cái ai sóc cái cũng được ví dụ đây bát là bát là bát nhà người ta mình chỉ cần úp bát mình úp, úp bát của mình vào thôi đó thì là xong rồi và khi đó anh em vào chơi bình thường công nghệ bây giờ tức là anh em ngồi chơi ở trong đó sẽ có người nằm ở nhà của anh em báo qua tai nghe cho anh em báo rung cho anh em anh em chỉ cần một mình anh em đi chơi thôi đấy là công nghệ tôi muốn chia sẻ tới anh em nhá này quân vị ba đĩa hoàn toàn là coi như là của người ta rồi không phải của nhà mình nữa anh em hiểu không của nhà người ta rồi lẻ này đó chính xác đến vậy cơ mà thì anh em mà đánh như này thì anh em thấy có chính xác không này mấy ba đen này nét chưa anh em nhìn ba đen nét căng nhá à đấy ba đen nè tứ tử này tứ tử đen này đấy bốn con đen này đấy. sấp đôi này đó đây là cách cách là truyền gần còn truyền xa là anh em sẽ kết nối trực tiếp vào điện thoại của anh em luôn đấy là một cái trong những cái chiêu thức mà anh em không thể nào đưa được quân vị bát đĩa vào rất nhiều anh em cũng hỏi Tuấn là anh ơi anh không đưa được quân vị bát đĩa vào thì anh em làm như thế nào thì tấn muốn chia sẻ với anh em đó là cái bí quyết nhá anh em nào cần thì có thể đăng ký kênh của tấn Phạm cbb xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em